Hello, xin chào tất anh chị em. À, tối qua thì Fed bắt đầu tiếp tục nâng lãi suất rất là cao với mức nâng là 0,75%. Và thị trường của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới thì chúng ta hãy theo dõi video này để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải làm gì khi mà Fed lại tiếp tục nâng lãi suất ở cấp độ ngày càng cao như này Câu hỏi là tại sao Fed tăng lãi suất lại ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái điều đầu tiên chúng ta sẽ nói thì hiểu đơn giản đó là gì ạ? Ở kinh tế Việt Nam chúng ta thời điểm lúc này là có sự liên thông rất là sâu rộng với kinh tế toàn cầu và đặc biệt là thương mại của chúng ta với Mỹ là rất là cao nên chính vì vậy việc mà Fed tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao như này thì đó là những cái tín hiệu không mấy tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới nên khi các bạn theo dõi phân tích thì các bạn cần phải gì ạ? hiểu rõ được tại sao có thể các bạn nhìn thấy là trong thời gian vừa qua đặc biệt là trong mấy hôm nay Dũng không đưa ra nhiều cái phân tích về bùng nổ theo đà bởi vì Dũng có nói với các bạn đó là gì ạ trong vòng ngày hôm nay khi mà Fed tăng lãi suất thì không biết rằng là tăng cao hay tăng thấp dự đoán của tất cả các chuyên gia đều là gì ạ 0.5% và điều gì diễn ra nếu cái việc mà tăng lãi suất nó cao hơn cái mức kỳ vọng của giới đầu tư giới đánh giá đây là một trong những cái nguyên nhân có thể dẫn đến cái sự gì ạ à, đổ vỡ của chứng khoán cũng như suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới đó là nền kinh tế Mỹ Ok bao nhiêu bạn chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta phân tích về góc nhìn của thị trường chúng ta trong thời gian tới ạ đầu tiên chúng nói đến phép tăng lãi suất khi phép tăng lãi suất thì điều đầu tiên nó dẫn đến một cái gì ạ à, ảnh hưởng cái đó là đồng USD Dũng hôm nay Dũng chưa xem bản đồ USD nhưng về căn bản thì USD lại tiếp tục tăng trong thời gian tới và khi USD tiếp tục tăng trong thời gian tới nên rõ ràng là gì ạ lãi suất của đồng USD rất là cao nên chính vì vậy người ta sẽ gì ạ sẽ tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục rút tiền ra hoặc là những tài sản chúng ta gọi là tài sản liên quan đến gọi là tài sản gì ạ tài sản rủi ro họ có xu hướng rút ra để gì ạ bảo toàn hoặc là để đưa về Mỹ chúng ta nhá để đưa về Mỹ bởi vì lúc này đồng tiền Mỹ rất là giá trị nên chính vì vậy thì việc rút tiền ra ở các nước khác đó là điều đương nhiên đặc biệt là những nước có nền kinh tế yếu hơn Mỹ. Bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này? Comment số 1. Vậy các nước mà đặc biệt là nước xuất khẩu lớn như Việt Nam chúng ta thì thông thường họ sẽ gì ạ? có chiến lược đó là làm mất giá đồng tiền. Khi mà đồng tiền mất giá thì dẫn đến gì ạ? sức cạnh tranh của hàng hóa của họ xuất khẩu sang nước ngoài tốt hơn. Tuy nhiên nó có một cái hệ lụy đó là gì ạ? Tiền đầu tư vào gì ạ? vào nước đó có thể bị rút ra đáng kể ở Việt Nam chúng ta trong thời gian vừa qua chính phủ chúng ta cũng đã đưa ra rất nhiều cái giải pháp đó là gì ạ à? nới rộng biên độ tỷ giá tức là cho cái đồng tiền tiền Việt Nam chúng ta mất giá nhiều hơn và đồng tiền chúng ta tiếp tục mất giá thì dẫn đến một cái hệ lụy đó là gì ạ à? nhà đầu tư nước ngoài có thể rút tiếp tiếp tục hút dòng rút dòng tức là rút tiền ra khỏi Việt Nam cộng với việc mà nhà đầu tư nước ngoài không dám đầu tư vào Việt Nam hoặc là những nước mà chúng ta gọi là đang có bị đồng tiền đang có dấu hiệu mất giá đây chính là nguyên nhân dẫn đến USD tỷ giá chúng ta lại tiếp tục mất giá mạnh và đặc biệt nhà, nhà người dân họ lại có xu hướng nha người dân họ có xu hướng là tích trữ đồng USD hoặc là các ngân hàng các ngân hàng nước ngoài họ có tư xu hướng là tích trữ đồng USD và làm cho sự khan hiếm hoặc là tỷ giá của chúng ta tiếp tục gia tăng ở Việt Nam chúng ta bây giờ để gì ạ để tiếp tục bán ra ngoại tệ để can thiệp vào gì ạ thị trường thì dư địa không còn nhiều nữa bởi vì nó liên quan đến cán cân xuất khẩu liên quan đến dự trữ ngoại hối nên cái việc mà quan trọng nhất là chính phủ chúng ta đang đưa ra hai giải pháp một là nâng tỷ giá nâng tỷ giá thì dẫn đến một tình trạng đó là dòng tiền có thể rút ra khỏi Việt Nam hoặc là gì ạ tiền nó sẽ không đầu tư Việt Nam nữa nên đây là một cái là nó làm cho kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng ngay tức khắc điều thứ hai chúng ta sẽ sử dụng một cái gì ạ một cái công cụ khác nữa là nâng lãi suất và bản thân trong thời gian vừa qua chính phủ chúng ta đã nâng lãi suất lên một phần trăm nhưng với cái việc mà gì ạ u với cái việc là tỷ giá tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua đặc biệt là tăng vào hôm qua đêm hôm qua theo giờ Việt Nam thì rõ ràng là lãi suất của chúng ta tiếp tục gia tăng vậy khi lãi suất gia tăng thì tài sản đặc biệt là tài sản rủi ro sẽ bị ảnh hưởng lớn nên chính vì vậy theo các bạn là nếu tài sản rủi ro là những ngành ngành nào mà sẽ bị ảnh hưởng ngay tức khắc trong thời gian tới thì bạn có thể comment đúng không ạ các bạn có thể comment ở phần bên dưới nếu mà các bạn nghĩ rằng là tài sản rủi ro chúng sẽ chia sẻ cho các bạn đây là cái gì ạ đây là cái phép tăng lãi suất tối qua thắt chặt ở đây cho chúng ta biết rằng là nếu cái việc mà thắt chặt như này thì dẫn đến một cái tình trạng là bản thân nước Mỹ họ gì ạ à? cái lạm phát nước Mỹ người ta đang không kiểm soát được lạm phát nước Mỹ người ta không kiểm soát được nên với chính sách tiền tệ của Mỹ lại tiếp tục trong thời gian tới lại tiếp tục bị ảnh hưởng chính sách tiền tệ của Mỹ trong thời gian tới lại tiếp tục sẽ tác động rất là mạnh với thị trường chứng khoán hay là việc mà nhà đầu tư có xu hướng rút tiền ra khỏi các nước khác câu chuyện đây là với việc như này thì những tài sản rủi ro sẽ được gì ạ tài sản rủi ro các bạn nhớ là tài sản rủi ro sẽ được gì ạ nhà ngân hàng nhà nước sẽ không cho vay nữa và bất động sản là một trong những diện nhóm mà sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian tới nên nếu các bạn nào mà liên quan đến nhóm bất động sản mà đang diện đi đầu tư đang đi đầu tư phải là chúng ta gọi là phân lô bán nền hay là quỹ rất lớn mà diện không có thanh khoản hay trong thời gian vừa qua lợi nhuận nó chỉ mang tính chất là công ty bán cho các công ty con tạo ra nha bán cho các công ty con gọi là tạo ra những cái lợi nhuận mang tính chất giả tạo tức là mình giả giả đấy tức là họ bán họ hoạch toán một cách gì ạ không gì ạ? không đúng và đấy chính là những doanh nghiệp có thể dẫn đến phá sản trong thời gian tới nên việc mà nắm giữ cổ phiếu như vậy thiếu kỹ năng thiếu hiểu biết là chúng ta sẽ gì ạ rất là rủi ro có rất nhiều cổ phiếu sau một thời gian khi mà nhà nước mà bắt đầu chuẩn bị thanh tra trái phiếu nữa là những nhóm đấy có thể bị ảnh hưởng rất là lớn nên các bạn cân nhắc những cái thông tin như này trên thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta biết rằng hôm qua hôm kia Dũng có nhắc cảnh báo rồi là khi mà giá cổ phiếu Dow Jones đó, lên đến vùng kháng cự lớn kháng cự mạnh á, thì cái việc điều chỉnh là đương nhiên vậy điều chỉnh đó cộng với việc mà Fed lại tiếp nâng lãi suất lên nên trong thời gian tới sự biến động của chứng khoán Mỹ sẽ tác động rất là nhiều đến chứng khoán Việt Nam đấy biến động của chứng khoán Mỹ sẽ tác động đến nhiều chứng khoán Việt Nam ở Việt Nam chúng ta chúng ta có thể thấy rằng là cái chỉ số VN Index trong thời gian vừa qua Dũng thấy là biến động nó không có động lực để vượt qua cái đỉnh hai đáy nên chính vậy Dũng không khuyến nghị các bạn chưa mua cổ phiếu hoặc là không tham gia cổ phiếu khi có sự xác nhận mạnh vượt qua cái đỉnh nhưng có thể có một số bạn đã mua rồi thì các bạn cân nhắc là thời điểm này là thời điểm chúng ta cần phải thoát ra tại vì những biến động trong thời gian tới là rất là lớn nên nếu trong trường hợp mà trường hợp mà thông tin nhé các bạn nhớ là trường hợp thông tin phép tăng lãi suất như thế này 0,75% mà thị trường chúng ta lại tăng trần rất mạnh khoảng 2% trở lên thì đó là thông tin tích cực đó là thị trường thông tin xấu từ phép mà thị trường nó lại tăng mạnh những cái điều này nghe vẻ nhá nghe vẻ nó sẽ khó hợp lý ở giai đoạn này bởi vì trong một vài phiên vừa, qua Dũng quan sát thị trường thì thực sự những biến động của thị trường rất là lớn nên chính vì vậy khả năng điều chỉnh hoặc khả năng gì ạ bị ảnh hưởng trong một vài phiên tới là sẽ gì ạ sẽ rất là lớn nên chính vậy các bạn lưu ý là việc bắt đáy hoặc mua cổ phiếu mà những cái biến động của gì ạ Fed hoặc là thị trường thế giới trong thời điểm này nó đang rất là náo loạn nên việc mà chúng ta gì ạ tham gia hoặc là gì ạ chúng ta có ý định tham gia trong lúc này thì các bạn cũng để lưu ý là hạn chế tham gia giảm dần tỷ trọng cổ phiếu thậm chí nếu các bạn nào chưa có thì tiếp tục đứng ngoài bản thân Dũng thấy việc mà đứng ngoài trong thời điểm này cũng là một cái cách rất là tốt bởi vì nó cần phải có một cái lực tức là phải có một cái gì ạ sức mạnh về dòng tiền vì dòng tiền đấy thì ở đây có bạn này hôm nay vn index tăng mạnh thì ở đây chúng ta phải hiểu đơn giản là làm cái gì mà chúng ta gì ạ cứ nghĩ theo cảm tính hạn hết là chúng ta thua lỗ nhiều rồi nên cuộc đời chúng ta gì nó mất tiền bởi vì chúng ta nói một cách gì ạ nó cảm tính và đầu tư theo cảm tính đầu tư theo cảm xúc đầu tư mà không hiểu tại sao nó tăng hoặc là tăng theo kiểu như là mình đoán mò thì đấy là cái cách mà chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta sẽ gì ạ? trả giá rất đắt trong đầu tư nên Dũng không biết là các bạn như thế nào nhưng chỉ cần comment của các bạn thôi là Dũng biết rằng là cái khả năng đầu tư của bạn ra sao rồi và biết ngay là gì ạ? tỷ lệ thành công là bao nhiêu rồi bởi vì cái comment nó chỉ là ngôn từ nó phản ánh cảm xúc chúng ta khi nó cả cảm xúc chúng ta nó sẽ phản ứng tất cả mọi thứ nên đây là cái mà các bạn cần lưu ý không phải chúng nó cứ thích comment là comment đâu ạ bởi vì cái cảm xúc chúng ta nó phản ánh tất cả nội tâm bên trong chúng ta vậy trong hôm nay chúng ta thấy là việc phe tăng lãi suất nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trong thời gian ngắn đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong trường hợp nếu việc mà Fed tăng lãi suất mà cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó không giảm mạnh nha chúng ta gọi là nó không giảm mạnh hoặc là nó giảm về cái vùng đáy cũ khối lượng thấp thì cho chúng ta biết rằng là cho chúng ta biết nhé cho chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán chúng ta đang mạnh hơn thị trường chứng khoán thế giới tuy nhiên với cái việc mà biến động của các cổ phiếu dẫn đầu nhưng cổ nhóm cổ phiếu ngân hàng các bạn nhé nhóm cổ phiếu ngân hàng mà Dũng quan sát trong thời gian vừa qua thì cái xác nhận xu hướng của nó nha xác nhận xu hướng của nó trong thời gian tới nó sẽ gì ạ xác nhận xu hướng của nó trong thời gian tới đó là có thể thấy rằng là đây chúng ta đây à, đây biến động của nó đây đó là khối lượng rất là lớn thì xác nhận xu hướng của nó trong thời gian tới đó là rất là yếu đây chúng ta gọi là chỉ số vn index và nếu chỉ số này chúng ta lấy một vài các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng để chúng ta biết như Techcombank khi mà vượt qua đỉnh đây nhưng khối lượng này chúng ta thấy rất là yếu thì rõ ràng cái việc này chúng ta thấy là nếu nó không đủ độ tích lũy thậm chí giảm mạnh hơn thì đây là cổ phiếu cũng là rất là mạnh trong thời gian vừa qua hoặc là chúng ta có thể thấy là việc Vietcombank Vietcombank đó những cổ phiếu mà sau khi nó hồi nó biến động như này thì rõ ràng rủi ro cổ phiếu này rất là cao và đây nếu cổ phiếu này không dẫn đầu má rủi ro cao thì rõ ràng thị trường chúng ta chưa thể lên ngay được ACB cũng tương tự như vậy kéo lên biến động lớn như này thì nhìn vào một vài các cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu trong thời gian vừa qua nó biến lâu biến động lớn như này lên dao động không có gì ở à, chủ đích như này thì rõ ràng uh, kể cả cổ phiếu SA thì rõ ràng chúng ta có thể dự đoán ngay là khả năng bất lợi với thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao đúng không các bạn có thể thấy như vậy đơn giản không ạ nên kỳ vọng kỳ vọng mà kỳ vọng theo kiểu như là chẳng cứ kỳ vọng thôi thì đầu tư nó rất là rủi ro thế thì bây giờ hạ bớt thế nào đấy thì dũng gì ạ à? hôm trước thì có bạn ở đây thì bạn bạn ngà bạn đầu tư thì bạn cũng uh, được uh, tham gia đúng vào cái phiên chúng ta gọi là xác nhận mua những cổ phiếu mua những cổ phiếu sớm nhưng thực ra là nếu trong trường hợp bạn mua sau đó thì đạt kỳ vọng là phải bán ra tại vì chúng có nói là rủi ro trong đợt này rất lớn mà còn tiếp tục nắm giữ nữa thì không biết là còn nắm giữ không ạ nếu bạn có thể comment ở đây ạ còn à, nắm giữ nữa không phát tài hết chưa hay vẫn còn thể nắm giữ tức là cũng bán được nhiều rồi thì đấy chính là gì ạ nếu mình gì ạ đấy đây bạn có bạn là cũng là học viên của Dũng này du thuyền Hạ Long đấy du thuyền Hạ Long tức là bạn này làm Hạ Long du thuyền cũng rất nổi tiếng Hạ Long thì cái việc mà gì ạ bùng nổ theo đà đợt này là gì ạ cái tỷ lệ là thấp các bạn nha tỷ lệ là thấp nên nếu mà các bạn thấy mà nó phải đến thì mới làm nhưng không đến thì làm sao mà làm được nên có phải bao nhiêu bạn thấy là Dũng đã có dự báo là cần phải sau cái gì ạ à, phép tăng lãi suất như thế nào lúc đấy cho mới tính còn bây giờ dự báo thì là thấp là 0,5 còn bây giờ là gì ạ nó lại tăng mạnh hơn nên thường là thường các bạn nhầm khi dự báo là 0,5 mà nó tăng mạnh hơn thì cái xu hướng giảm là rất là cao như Dow Jones hôm qua thì bắt đầu có xu hướng giảm là bao nhiêu ạ 400 điểm 400 điểm nhưng ở trên vùng này nó chưa giảm ngay đâu nó sẽ biến động lên xuống lên xuống trước khi giảm tiếp nên chính vì vậy ở Việt Nam chúng ta thấy thì phiên hôm qua nếu các bạn để ý là một phiên khối lượng rất là thấp phiên khối lượng thấp mà ở xu hướng giảm các bạn nhớ nhá phiên khối lượng thấp mà ở xu hướng giảm thì điều gì diễn ra khối lượng thấp lại ở xu hướng giảm thì về cơ bản nó là yếu đây là các bạn nhìn này nó là yếu đây khi đi lên này khối lượng lớn sau đó lại có phân phối khối lượng như thế này và khối lượng lớn như thế này mà các bạn hôm qua Dũng không làm livestream nhưng ở một cái viên khối lượng lớn như này mà không bán ra học rồi ạ à. ở đây có một số bạn học rồi nói đi nói lại rồi nhưng vẫn dùng là còn ít là còn bao nhiêu còn ít đáng nhẽ hôm qua khối lượng lớn như vậy mà khối lượng lớn như vậy đúng không hôm qua khối lượng lớn đúng không mà giá không tăng thì phải bán rồi cái hôm hôm trước đó hôm cái hôm hôm, hôm kia đấy thì các bạn phải hiểu đơn giản là chúng ta phải bán rồi còn bây giờ để cho cái kịch bản nó như này thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó xử lý nhưng đấy là cái cách thức để các bạn thấy rằng là dũng đầu tư nói là thận trọng thôi nhưng thực ra là gì ạ nó không thận nó nói là gì ạ đây dũng tập trung vào như này khối lượng lớn như này thì khối lượng lớn như này mà trên cái vùng cảm như này thì rõ ràng là gãy là đương nhiên rồi rõ ràng là điều chỉnh là đương nhiên không biết là bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này đúng không đúng rồi SOW 1 ai cũng biết chỉ chúng ta là gì ạ tham là không biết thôi hiểu chưa vẫn phải là gì ạ đấy, du thuyền hạ long đấy, không muốn nhắc tên bạn nhưng đấy là cái bài học muốn nhắc cho em là như vậy cái này là cái mà đã nhắc rồi lãi thì cũng lãi rồi nhưng thực ra phải thoát thoát thoát xa thì câu chuyện đây là câu chuyện để các bạn biết rằng là khi mà Dũng đưa ra mà mọi thứ nó không rõ ràng thì Dũng sẽ không đầu tư thế một bạn có hỏi rằng là thế thì một năm ông có thể kiếm được bao nhiêu thì Dũng bảo là ít nhất 50 đến 100 phần trăm đấy thế thì tại sao lại kiếm được số tiền lớn như vậy mà đa phần mọi người bị thua lỗ bởi vì Dũng làm theo kỷ luật và kỷ luật nó phải có chiến lược các bạn bao nhiêu bạn thấy rằng Dũng có chiến lược không ạ hello kỷ luật nhưng phải dựa chiến lược chiến lược là không tham gia thị trường trước ngày gì à? mùng 3 tháng 11 tức là trước ngày hôm nay bởi vì rõ ràng việc mà phép tăng lãi suất không thể dự đoán được các bạn có thể nhớ là hôm qua hôm kia Dũng mới chia sẻ là có hai nguyên nhân là Dũng không tham gia các bạn có thể comment không ạ comment ạ một là gì ạ một là các các bạn có thể comment không ạ một là các cổ phiếu trong thời gian tới đưa ra cái kết quả kinh doanh và khi mà đưa ra kết quả kinh doanh nó có thể dẫn đến một cái gì ạ cổ phiếu có bị giảm sàn có giảm rất sâu mà lại đi mua cổ phiếu để dựa vào bùng nổ theo đà đấy là cách đầu tư không thông minh cái thứ hai là Fed có thể tăng lãi suất 0,5% nhưng tuy nhiên hôm nay là Fed đã tăng cao hơn dự đoán Dũng và đấy chính là một cái gì ạ tâm lý rất là tiêu cực với gì ạ, dòng tiền lớn và đây chính là lý do các bạn cần phải nắm rõ được tiền thì ít rồi mà lại muốn chống đối dòng tiền lớn thì rất khó có thể thành công Đấy, thế thì câu chuyện ở đây nó là câu chuyện mà muốn chia sẻ anh chị em lý do tại sao cái điều thứ ba nữa là các bạn biết là gì ạ mới hôm nay thì Dũng uh, đi học nên không bám được thị trường nhưng thực ra thị trường giảm như này nếu mình có gì ạ có giỏi về gì ạ về đầu tư theo chu kỳ thì vẫn kiếm được tiền đúng không các bạn thấy không ạ vẫn kiếm được tiền nhưng Dũng không khuyến nghị các bạn ok thì đấy là chúng ta có thể sọt phái sinh thế thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ vì cơ bản là biên độ của Fed á, nó không còn nhiều nữa tăng tỷ lãi suất không còn nhiều nữa đấy khi mà không còn nhiều nữa thì cái khả năng gì ạ người ta sẽ gì ạ một là người ta hy sinh về kinh tế tăng trưởng kinh tế hai là người, ta gì ạ? ổn định tỷ giá đấy đấy là câu chuyện như vậy thế thì ờ, mới hôm nay thì Dũng không theo dõi được nhưng cách đây một vài tuần thì phần lớn người ta sẽ dự đoán là 0,5% chứ không phải 85% đâu ạ bởi vì mới hôm vừa rồi thì Dũng không theo dõi được sát nhưng cái việc mà Fed mà đưa ra lãi suất như vậy thì các bạn phải hiểu đơn giản đó là gì ạ nó rất là xấu hơn kỳ vọng thế thì với câu hỏi là nếu mà Fed 85 người ta dự đoán là 0,75% thì nó xấu hay tốt ạ nào bây giờ chúng ta hỏi là nếu là như vậy dựa vào hành vi phép tăng lãi suất liên tục liên tục thì nó là xấu hay tốt ạ nên lúc này chúng ta phải dù là 85% hay bao nhiêu nữa thì nó cũng là rất là xấu bởi vì trong thời gian liên tiếp người ta tăng như vậy thì không biết bao giờ nó dừng tăng nha không biết bao giờ nó dừng tăng và khi không biết bao giờ nó dừng tăng thì rõ ràng là gì ạ nó là xấu nên dù cả 65 85 phần trăm nhưng mà 85 phần trăm người ta đưa ra thì vẫn là rất là xấu các bạn hiểu không ạ câu chuyện đấy các bạn hiểu đơn giản là 85 phần trăm nó đưa ra nhưng câu chuyện ở Việt Nam chúng ta thì nếu giả sử giả sử cứ 95 phần trăm dự đoán là đó là 7,5 phần trăm hay 75 phần trăm thì nó có xấu không ạ à, câu chuyện đấy là thế thì câu chuyện đấy là nếu Dũng dự đoán là 0,5% nhưng thực tế là thị trường 95% nhà đầu tư người ta dự đoán là 7,5% thì nó có xấu không ạ? Bây chúng ta phải tư duy cái điều này Nó có xấu không ạ? Đấy. Đấy, thế thì nó xấu không ạ? nó rất là xấu bởi vì bản thân là nó tiếp tục tăng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài nên nếu giả sử nhau trong những là tăng lãi suất nữa đó thế thì đây đây các bạn phải hiểu đơn giản này cái biên độ tăng cái cái mà người ta tăng là tăng liên tục trong thời gian rất dài rồi ở mức cao như vậy thì vấn đề là bao giờ nó mới hạ cái lãi suất nên lãi suất liên tục tăng ở trong thời gian dài thì bao giờ nó mới hạ lãi suất nên việc mà không biết bao giờ hạ lãi suất nên đấy cũng là những cái thông tin rất là xấu các bạn hiểu không ạ rất là xấu và khả năng Mỹ là suy thoái trong thời gian tới tức là Mỹ bước vào chu kỳ suy thoái là rất là cao nên đây là cái câu chuyện nhưng cái câu chuyện là câu chuyện chúng ta gọi câu chuyện dựa vào cái khác đấy ạ thế thì mà nãy Dũng có chia sẻ rồi mọi thứ thị trường chứng khoán Việt Nam nó đã dự báo được hai hôm rồi nên các bạn cứ canh tranh cãi nhau là 0,5 hay là 0,75 thì cái đấy nó còn có giá trị gì nếu các bạn nắm rõ được trong hai phiên vừa qua khối lượng trước kia hai phiên trước đây ạ khối lượng nó lớn và hôm qua khối lượng nó nhỏ một cách gì ạ mà chúng ta nếu anh chị em thông minh hơn thì anh chị em đã phải gì ạ xử lý ngay từ đầu rồi dù không biết là thị trường hôm nay như nào nhưng nếu chúng ta cứ cãi nhau về lãi suất đúng không cãi nhau về lãi suất mà hai hôm trước đây hai hôm trước đây khối lượng lớn biến động mạnh như này mà cứ cãi nhau như vậy thì nó mất thời gian nhưng đây này chúng ta nhìn ở đây phải sử dụng cái đầu là khối lượng nó hồi như này khối lượng thấp như này cặp vùng kháng cự lớn nó tạo ra biến động lớn tạo ra gì ạ một cái phiên SOW1 biến động lớn như này khối lượng thấp như này thì đây là những tín hiệu cực kỳ xấu với thị trường và khi nó tín hiệu cực kỳ xấu như này thì cứ canh nhau cãi lãi suất 0,5 75 Việt Nam làm gì cho nó mệt các bạn hiểu không ạ cứ cãi nhau như vậy chúng ta biết rằng là chúng ta làm gì ạ à? mục tiêu của chúng ta làm gì mục tiêu cuối cùng của chúng ta làm gì ạ à? thế thôi mục tiêu cuối cùng chúng ta là gì là đầu tư cổ phiếu hay đứng ngoài đúng không thế thì mục tiêu chúng ta một là đầu tư đầu tư mà việc mà biến động của việc những cái chỉ số vn index phái sinh trong gì ạ trong hai trong một tuần qua là biến động gì ạ không tốt nên biến động không tốt thì dù là phép tăng lãi suất 0,5 hay là 0,75 thì nó cũng gì ạ cho chúng ta biết rằng là khả năng gì ạ điều chỉnh là cao thế thôi các bạn ạ nhưng ở đây chúng ta muốn nói rằng là nếu phép tăng lãi suất ở mức cao như vậy thì cái xu hướng giảm lãi suất trong thời gian tới chưa biết được nha xu hướng giảm lãi suất trong thời gian tới là chưa biết được nên chính vì vậy đây nó cái việc là làm cho kinh tế Mỹ thì à, suy thoái hay là chúng ta lại bước vào giai đoạn suy thoái một cách nhanh hơn thế thôi chứ còn bây giờ phân tích theo kiểu như là cãi nhau về tăng lãi suất bao nhiêu thì cái việc này là nó không có tác dụng nhiều lắm bởi vì dòng tiền nó đang rút ra và việc mà chúng ta hiểu đơn giản là sẽ không biết bao giờ Fed sẽ từng giảm lãi suất nên nếu các bạn cứ tập trung vào cãi nhau đúng sai nên chúng ta gọi là cái tôi cá nhân những cái tôi nó tồi nó tối nó tội và nó teo nó tèo nó làm cho nó mất tiền nên ở đây hiểu đơn giản là nếu tham gia thị trường thì cần phải hiểu rằng là thị trường lúc này nó đang rất là yếu trong một tuần vừa qua trong một tuần vừa qua nó đang là yếu nên nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là hãy gì ạ cân nhắc bởi vì để vượt qua vùng cản này dù thị chiều hôm nay tăng nhé các bạn mua nhá để vượt qua vùng cản như này đây là cái vùng cản rất là lớn vượt qua vùng cản này nó là đây là vùng cản cái vùng cản này khối lượng lớn như này thì xác suất thành công rất thấp nha xác suất thành công dù nó vượt qua cản đây Dũng cứ nói là vượt qua cản đi thì cái xác suất thành công này thấp bởi vì khối lượng này nó rất là lớn đấy là cái thông điệp Dũng muốn gửi lại anh chị em thế bây giờ để chúng ta hiểu rõ về cái điều này chứ không các bạn cứ tranh luận những cái điều nó nằm bên ngoài Dũng chỉ lấy những cái gì ạ cái bên ngoài kia đó là tăng 0,75% là ở mức cao mà khi ở mức cao mà dự đoán như vậy cộng với thì những cái diễn biến mà đang diễn ra thị trường thì cái việc mà chúng ta giảm bớt tỷ trọng hoặc là việc không tham gia vào đấy mới là cái cách đầu tư thông minh còn bây giờ các bạn có được tiền thì các bạn giữ mình nghĩ rằng tiền của tiền của các bạn tiền trong túi là tiền của mình nên bây giờ nếu mình không giữ được tiền thì nó khổ với những gia đình mình con cái mình những người thân trong gia đình mình Dũng có có mất tiền đâu ạ và thậm chí là nếu trong hợp mà mình đầu tư vay sinh thì mình vẫn có thể kiếm được tiền nên ở đây câu chuyện là câu chuyện các bạn hiểu đơn giản là tiền trong túi mình là tiền của mình còn việc mà gì ạ à, mình mất tiền nó không phải số phận cái việc là thiếu kiến thức thiếu sự hiểu biết và cái tôi của mình nó quá lớn nên dũng biết rằng là nếu chúng ta chỉ cần gì ạ cái tôi mà vẫn ở mức cao nó dẫn đến cái tội cái tội và nó tiếp tục kéo đến cái việc mà thu lỗ chúng ta rất là nhiều nên mong rằng anh chị em gì ạ nếu anh chị em ủng hộ Dũng thì hãy cho Dũng một follow đúng không ạ à Đấy, thế thì uh, thì nếu mà tăng như nếu các bạn nào mà đây đấy một cái đồng chí đơn giản thế thôi thế thì chúng ta cũng một buổi sáng thì chúng ta chúc anh chị em gì ạ có những cái quyết định đứng đắn trong đầu tư và nhớ rằng là đầu tư chứng khoán là gì ạ nó là cảm xúc chúng ta chỉ cần gì ạ chúng ta chỉ cần đưa ra cái ngôn ngữ của chúng ta như nào thôi thì đó chính là con người chúng ta các bạn nhớ đơn giản là tất cả các hành vi chúng ta từ comment từ mọi thứ nó chính là con người chúng ta và chúng ta có thể biết là chúng ta đang ở đâu nên Dũng hiểu đơn giản là các bạn đấy rằng là nếu bình thường các bạn theo dõi kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua và làm đúng những gì mà Dũng chia sẻ thì cái việc thành công là đương nhiên còn cái việc mà gì ạ chúng ta có những góc nhìn khác thì Dũng biết là các bạn thành công không bản thân các bạn tự kiểm chứng đấy, tự kiểm chứng đấy là cái câu chuyện đó là bản thân bản thân là biết là mình có bao nhiêu tiền biết mình mất bao nhiêu tiền để tự kiểm chứng một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái buổi sáng chia sẻ của Dũng nên gì ạ ở đây câu chuyện đấy là gì ạ tất cả các quá trình đầu tư việc mà gì ạ chúng ta không nắm rõ được chu kỳ không nắm rõ được gì ạ kinh tế vĩ mô tác động như thế nào đến nhóm ngành không hiểu rõ rằng giai đoạn này ờ, giai đoạn nào không hiểu rõ dòng tiền đang ở đâu thì việc mà chúng ta bị mất tiền đó là do chúng ta mà không biết giữ tiền mà để gì ạ thị trường lấy mất thì việc đổ lỗi phàn nàn bao biện thì tất cả cái đấy nó là cái, cái cấp độ nhận thức rất là là gì ạ rất là nguy hiểm mong rằng các bạn ạ hãy gì ạ muốn thành công thì chúng ta phải trưởng thành là con người trưởng thành thì chúng ta phải thành công một lần nữa xin cảm ơn và nếu các bạn nào gì à, muốn theo dõi kênh của Dũng tiếp tục theo dõi kênh ủng hộ cùng như nữa thì nhớ đăng ký ở bên dưới để lần sau Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được thông tin còn bạn nào thấy nó không phù hợp thấy kênh khác nó phù hợp thì bạn có thể rời kênh để đi kiếm một cái phương pháp nó phù hợp hơn à, cái câu chuyện đây là gì ạ là câu chuyện của chúng ta đấy là niềm tin của chúng ta thôi mong rằng là sẽ nhận được những cái đóng ý đóng góp của phần các bạn ở bên dưới chúc các bạn đầu tư thành công xin cảm ơn